Em giới thiệu ờ, một chút về ờ, tên tuổi với địa chỉ của em nhé. Vâng, em ờ, là Tuyết ở năm nay 30 tuổi, à. ở Phú Thọ Ok, chào em. Ờ, thì vừa qua thì chị cũng có đồng hành và hướng dẫn em qua một khóa học ấy thì hôm nay chị có cái buổi ghi hình này là chị muốn Xin em vài phút là để hỏi ý kiến em xem là trong quá trình học thì những cái gì chị truyền đạt cho em thì em có hiểu không? Và em uh, nắm bắt kiến thức có ok không? À, hiện tại thì em thấy mọi thứ đều ok ạ. Còn vâng. khi vào thực tế thì em cũng chưa biết thế nào, <laughs> sợ là không được thực tế thời gian lại quên mất Ok, nếu mà trường hợp bây giờ thì em ờ, đã hoàn thành khóa học rồi mà ít à. nữa mà em làm thực tế mà em có vướng mắc cái gì thì ờ, em cứ nhắn tin chị sẽ uh, truyền đạt lại và sẽ hỗ trợ em cho đến khi mà em uh, hoàn thành tốt cái công việc của em thì thôi nên là em yên tâm bên chị sẽ hỗ trợ đồng hành cùng em, cùng với em suốt trong quá trình em làm việc nên là em yên tâm cái uh, khoản à, quên hay là <laughs> không có làm được hay không nhá à, cho chị hỏi thêm rằng là cái ờ, cái giáo trình mà bên chị ấy, trong quá trình vâng. em làm đấy thì em thấy có thấy ờ, có cái gì mà vướng mắc hay là có cần phải ờ, góp ý nâng cấp hay gì không em? À, giáo trình thì khá là dễ hiểu chị ạ. Chỉ có một số cái thì như em đã nói là kiểu như mình phải xem cái phần sau mình mới biết là cái phần trước à. đó là là dùng là chi phí gì ấy. À, thì tại chỉ vì có duy nhất cái là chi phí bán hàng đấy thôi, à, à. chi phí mua hàng đó thôi. Là em à. phải xem cái sau thì mới biết cái đấy là chi phí mua hàng. À rồi thế chị cũng giải thích luôn với em về cái à, vướng mắc đó thì có nghĩa là trên cái slide trên một cái trang slide mà để à, hiển thị cái chứng từ lên cho các học viên ấy thì à, nó chỉ hiển thị được một trang hoặc nửa trang thôi. Nên là em chịu khó xem những trang sau và nếu mà vâng. có trong trường hợp mà có quên hay là như thế nào đấy thì cứ alo hay nhắn tin chị chị sẽ giải thích cho bên em sẽ gọi là làm một cách nó suôn sẻ thế ờ, cho chị hỏi thêm rằng là ờ, ý kiến của em mà sau khi mà em học xong khóa học này ấy thì em có ý định là giới thiệu bạn bè hay là người thân hay là chia sẻ với mọi người về cái thông tin bên chị không? Có chị ơi, vì em thấy khá là dễ hiểu ấy. Ok, cảm ơn em. Những cái video đó là xem video là cũng đã dễ hiểu rồi ạ. Rồi, ok, cảm ơn à. em. Vâng. <laughs> Rồi, dù sao thì um, chị em mình cũng đã kết thúc khóa học rồi ấy. Thì chị uh, cảm ơn em uh, đã được đồng hành với chị để chị em mình hoàn thành khóa học thật tốt. Vì uh, sắp tới đây thì uh, em sẽ uh, nhận công việc mới thì chúc em sẽ thành công trong con đường sắp tới. Dạ, cảm ơn chị ạ. Rồi, chào em nhá. Vâng ạ.